h a Thôi dùng điện thoại làm sao mà để đưa cái rau đó được hả cô? Dạ, dạ, dùng điện thoại thì mình muốn cái hình rất là điện thoại đi ạ. Xong rồi em à, sẽ biết cho cô trong cái màn hình ờ, cái hình cái hình cái ô cái ô hình ảnh của mình á ạ. Tức là cái ô camera của mình cái hình nó sẽ nó sẽ có cái dòng cho mình chọn cái background rồi mình chọn ảnh thôi ạ. À. Thank you. dỗ quá cô à nhạc nó, nó, ép tiếng của cô để cô uh, stop xe nhạc Rồi bây, rồi, bây giờ bây giờ rồi bây giờ, rồi, bây giờ cô cô hướng dẫn cả lớp cả lớp nghe cái phần uh, ờ, đổi background nha các bạn có nhìn thấy ở dưới cái à, màn hình zoom á, tất cả các màn hình của các con cái khung ảnh của tụi con hiện lên ở phía dưới của mình nó có một cái hình chỗ cái cái mic nói và cái hình camera không các bạn nhìn thấy chưa thì các, con đưa có cái con chuột á click vào cái camera nó có cái dấu mũi tên chỉ lên thì mình click vào đó nó sẽ hiện ra bốn dòng bốn dòng viết đó là con chọn cái dòng thứ hai là cái dòng choose background được không được không vạch đầu, vạch dạ, đầu... có làm thử rồi nhưng không được nó báo nó báo thế nào con nó chỉ ra có hai hình một hình là bình thường một hình là làm mở phong nền thôi à vậy cái đó là có sẵn thì đầu tiên cái bước đầu tiên tụi con phải tải cái ảnh đó về trong máy của mình hoặc điện thoại của mình sau đó ở trên cái chỗ background á chỗ true view virtual background á các con thấy có cái dấu cộng các con sẽ click vào cái dấu cộng đó nó sẽ cho mình ép hình vào thì các con sẽ lấy hình từ trong cái chỗ mình lưu về hồi nãy á mình ép vào nha khi mình ép, khi mình ép xong thì đến lúc này các con nó sẽ hiện hết tất cả các hình ở đó các con sẽ chọn cái hình nào mình mình muốn để mình làm background dạ con đã bấm rồi nhưng cũng không bạn nam quỳnh đổi được rồi nè rồi à, à bạn mẹ của bạn hoàng nam nè rồi bạn khoa nè một số bạn đổi được rồi nè mẹ con lát quá sao con mẹ con lát quá bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh con tại vì bây giờ, bây giờ về mạng thì ai ờ, cũng học ờ, rất là nhiều, nhiều nên là mạng nó sẽ có vấn đề một chút xíu xin cô ao ra lại được nhé cô cho con ao ra cô nhé rồi con, cho ao ra xong con vào lại nha vâng ạ ừ rồi còn nếu mà bạn nào hoặc là ba mẹ nào đang cho các con dùng điện thoại thì đầu tiên mình cũng phải tải cái ảnh nó về điện thoại ạ à. tức là vào trong các nhóm học tập mà các cô đồng hành đã gửi cái hình ảnh cho mình á mình uh, lưu nó về máy ạ à. Rồi sau, rồi sau đó cái quy trình là mình làm cũng giống như vậy mình click vào trong cái hình camera mình chọn cái dòng cái dòng đó xong mình chọn cái ảnh mình muốn đổi thôi ạ à. được không cô có thấy các bạn, nam quỳnh đổi được rồi nè được không cô cái này được không cô à, à con con có tải được cái hình cô gửi về chưa chưa hả chưa hả con chưa vào nhóm lớp cô con chưa vào nhóm lớp thế thì cô gửi qua zalo riêng của con đi ở trong ở trong cô nhóm các con các con thuộc nhóm của cô đồng hành nào ở trong đó các cô có gửi cho các con á các con lên nó lấy cho nhau không trong nhóm trong máy tính riêng và trong điện thoại riêng em chưa làm được Phú làm được ờ, Phú không sao không, không sao không, không sao các con bình tĩnh nha à, nói, à, nói chung là cái này nó không có phải là là là ấy nếu mà các con đổi được á thì cả lớp mình cho nó có một cái màu đỏ hoành tráng cho nó có à, à cùng nhau có không khí đón giáng sinh còn nếu mà nó nó gặp vấn đề cho các con thì mình để từ từ mình để cái tâm trạng vui vẻ để mình học chứ không làm được chứ không thôi không sao mà ha bây giờ cô, cho cô cho các con nghe nhạc giáng sinh nha bạn nào muốn nghe nhạc giáng sinh cho tay vẫy vẫy nghe nhạc giáng sinh cho cho vui vẻ được cô ơi Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Nguyễn Thu Thảo đã Thảo đã thành công chúc mừng con. Em cô. Tôi có tên là Nguyễn Chị Nguyên mà. À cái này là nick, là nick của mẹ hả? Cô nãy cô, nãy cô chơi cái đó là nick của bạn Nguyễn Như Thảo. Rồi cô chơi chúc mừng con nha chí ơi, Trí ơi sao đổi background đi Trí Đổi background sao được cô à, à, Trí lên cái nhóm Zalo học tập á Trí cô Đàm có gửi cho thấy cái nhóm Zalo rồi mà do là chưa quen đổi cái background rồi con lấy cái con lấy cái hình đó về máy được chưa con lấy cái hình đó về máy được chưa chỉ cần con lấy cái hình về máy con lưu nó về máy đi dạ con lưu nó vào ổ D hay ổ nào mà con muốn á mẹ lê mẹ lê ờ, mẹ lê làm được chưa ạ ok mẹ lê, mẹ lê bước đầu tiên mẹ lê vào cái ờ, nhóm của mình á ờ, cái nhóm zalo của chúng ta đồng hành của chúng ta mẹ lê lấy giùm em cái cái cái hình background đó lưu về cái ổ đê đi lưu hình ảnh gì trong cái ổ đê. dạ chỉ, dạ, cần, như vậy thôi sau đó là mẹ lê thấy ở trên màn hình màn hình zoom của chúng ta nó sẽ có đầu tiên là cái nút cái nút cái nút của cái mic nè sau đó là tới cái chỗ mà video video cái hình cái máy quay phim á camera của mình á mình sẽ click vào cái dấu mũi tên cô ơi con không có đổi được cô không sao không sao bạn nào đổi được thì đổi còn nếu các con đã nỗ lực hết mình mà không đổi được thì cũng không sao nha các con ờ, nhảy nhạc dạ. nha không sao nha dạ. Dạ cứ yên tâm yên tâm ngồi học nha không sao nha bình định còn bạn mai nguyễn nhã uyên con lên trên cái nhóm mà của ờ, nhóm mình đó con lưu cái máy nó về điện thoại đi con tại sao đó con đổi được con lưu rồi con à, à con lưu rồi xong bây giờ con nhìn trên cái điện thoại của con con thấy có cái hình cái camera cô ơi cô con đổi được rồi cô camera đúng không đúng không đúng không thì tụi con, thấy ở trên nó có cái góc phải nó có cái mũi tên chỉ lên mình lít nhẹ vào cái mũi tên đó nó sẽ hiện ra bốn dòng nếu mà làm, nếu mà làm trên điện thoại nha máy tính cũng, vậy, luôn ạ à. à à, cô chị thấy à, à, bạn Hà Linh đã đổi được rồi nè Đại Nhật, Đại Nhật Minh nè Ồ Còn không có Cô chia sẻ cô làm đi cô Đây vậy Đây vậy bây giờ nào nào Nghe nó sợ quá Cô ơi, con thấy mà màn hình của cô, cô Hả? Hả? thấy đâu Con không thấy màn hình cô, con thấy cô Con chưa thấy Con chưa thấy, con chưa thấy gì con? Con chưa thấy mặt mặt của cô Ủa không thấy, mặt, cô hả? Cô đây mà, cô đây mà. Bởi vì là cô anh Đào đang ghi mặt Dry hay dry ly các bạn? Mình mình mình mình Mặt trời sáng lên Mình mình mình mình Dry dạ. Được không? Ủa? Câu 12 Đâu rồi? Đi Rồi Động từ thường Dạ, chị ơi, chị ơi, ô, ô, dạ. Cô chia sẻ cô làm đi cô cô chen sao con này cô chen rồi cô sẽ share cái cái cái cái phần này để cho các bạn nhìn thử nha cả lớp cả lớp có nhìn thấy cái màn hình của cô chưa dạ rồi dạ rồi cô cô share dạ rồi dạ rồi à cô share cái cái này nó Dạ rồi Có hiện ra được, hiện ra được các bạn ơi Đây ví dụ, Đây, ví dụ như các các con muốn các con muốn đổi các con sẽ click vào cái ô hình của mình nè click vào một cái click click chuột click vào cái dấu, ba chấm nè thấy không nó sẽ hiện, nó sẽ hiện cái chữ true còn true background sau đó sau mình đó mình sẽ chọn mình tải những cái hình này về xong mình sẽ chọn đúng chưa mình cái chọn cái ô nào chưa có trong hình á thì sẽ click vào cái dấu cộng này để mình ép ép cái hình vào sau khi mà mình ép nó mình chọn cái hình mình ép vô nó sẽ hiện lên cái khung này thì nó sẽ có vào đây và chúng ta chỉ cần click vào đây là nó sẽ đổi được cái hình nền nha cả cả nhà qua làm chuyện đơn giản đáng sợ hả? Cả, cả, nhà mình đã hình dung chỗ này chưa ạ? À? Đây cô Giang Đây, cô Giang làm lại, đưa lên cái màn hình lên nè. Cả nhà có, cả nhà có thấy em đang làm gì không cô Đào? Cô Đào có thấy cô trang đang đang hướng dẫn không cô Đào? Đã dạ thấy. Cô Đào thấy cái màn hình máy tính của cô Trang. Được cô nào, cô nào không thấy em biết được cái dấu ba chấm hả? Không có thấy đâu ờ, Chỉ thấy cái màn hình ờ, máy tính thôi Màn hình có những cái biểu tượng uh, ờ, Unicode rồi uh, đặc biệt Đây là gì hết cô dạ. bé nào dùng uh, máy tính bé nào đang uh, vào zoom mà dùng máy tính giơ tay lên cô hướng dẫn cho nè giơ tay không đổi em làm không cô chỉ đổi được rồi cô rồi an nhiên ha ở trên cái màn hình máy tính của con á con, con để cái màn con để cái con chuột tại cái màn hình máy tính ha con thấy nó có cái nút ba chấm á con nhấp vô cái nút ba chấm à mẹ đổ giùm bé nha chị cô ờ, chị đổ giùm bé nha con dùng ai ba con bây giờ con mình để cái ờ, cái chuột máy tính á, lên trên cái màn hình ờ, zoom của mình á mình thấy có hiện ba cái cái nút ba chấm xong rồi mình nhấp vào nút ba chấm thì nó sẽ có cái chữ rename á chị rename là, đổi, tên thôi cô đào rename là đổi tên thôi à chữ có tên đổi đổi background á sẽ vô cái vô cái chữ mà true virtual background ạ à. ừ, ừ đúng rồi lộn và cái cách, mà đơn giản nhất đó là mọi người chỉ cần đưa cái con chuột cả lớp cả lớp cả lớp trật tự nghe cô nghe hướng dẫn lại lần nữa nè cả lớp, cả lớp sử dụng ipad máy tính hay là màn hình hay là điện thoại, gì cũng được nhưng điều đầu tiên các các bạn hãy lót cái hình nền đó về máy của mình đã nó mới có cái dữ liệu để nó đổi được chưa cả lớp sau khi đã lót cái hình đó về máy của mình rồi thì mình đưa cái mũi tên vào trong cái hình của cái máy camera mà lâu lâu tụi con hay tắt cam mở cam á được không dạ dạ sau đó là nó có cái dấu mũi tên nhẹ thì mình click Nhái vào, Nhái vào đó Rồi Chúc mừng An, Chúc mừng An Nhiên mẹ Lê với An Nhiên đã thành công <laughs> Đã đổi được, rồi Rồi Nhã, Uyên ơi Con nhờ mẹ tiến đổi Hỗ trợ đổi giúp con nè Rồi Bảo dùng a ba Bạn nha Đi tính đổi được rồi nè điện thoại điện thoại cũng vậy thôi phúc ơi con đổi được chưa phúc coi giơ tay nãy giờ con hỏi con con có gì muốn hỏi anh phúc Cô Có ai coi à, ai À Nhã Uyên sao con Rồi, rồi bây giờ bây giờ Nhã Uyên đi lia cái à, à, hình của mình đến cái khung hình của mình ở dưới con có thấy Nhã Uyên nè con đang quay camera vô cái màn hình đúng không rồi con nhìn ở dưới nguyên cái toàn màn hình ở góc trái ở dưới con thấy có cái hình cái máy quay phim mà tụi con hay click vào để tắt cam mở cam không rồi con con con lít nhẹ vào cái bên góc phải con nó có cái dấu mũi tên đi lên á con lít vào, đó nó sẽ hiện, nó ra cái dòng chu Virtual background là cái dòng thứ hai á, cái dưới cái chữ H D camera thì cái dòng thứ hai á có chữ C H O O S e. e á. Rồi V I R T U N L á. Rồi con chậu, đó. Con tải về được cái đó mà. Con tải được không? Được. Tải đâu? Con tải giống gì cho mẹ được không? Con biết tải không? Dạ dạ, cha mẹ tải. Tải. Sao con không biết tải? Không biết. Ôi gì bạn, bạn xấu. Được. À, khó làm quá. Bạn xấu. Đó dạ, cũng là một cái cô cái cô là chị Hải cả nước mình sẽ dạ, dạ, chào đón không khí Giáng sinh vui vẻ vui thôi ừ. nha nếu mà nếu mà đổi được như đây cũng là vui rồi bạn nào mà nó nó đang khó khăn quá thì nhưng mà mấy mấy này đâu đổ được vô đây là bác sẽ đổi đâu còn anh hay quá chọn cái hình nào phù hợp cái hình nào đẹp nhất rồi, hôm, nay, mục đích của các cô là muốn cả lớp mình cùng đổi để cho nó có à, à, hương sắc của à, gọi là không khí Giáng sinh ùa về cho lớp học của mình được không? Còn nếu mà bạn nào chưa đổi được á, thì các con và ba mẹ cũng đừng có có quá sốt ruột nha. À, chúng ta vẫn cứ để cái background bình thường không sao cả. Được được được cái cả nhà. Đổi sao á cô Trang ơi? dạ dạ cái, uh, cái uh, mẹ tuyến lên mẹ tuyến lên cái nhóm mẹ tuyến lên cái nhóm học tập á tải tải ờ, cái lấy cái hình background về máy của mình nha mẹ tuyến sau đó, là click vào trong cái camera ngay chỗ camera mà để các con tắt mở cam á có cái dấu mũi tên mình mình click nhẹ vào nó sẽ hiện ra bốn dòng mình chọn cái dòng true virtual background thì nó vào, thì nó vào đó mình sẽ ghép cái hình uyên uyên đang xài uh, chơi zoom mới chơi recording in là em không có tải được cái đó rồi mẹ tuyến mẹ tuyến có thể dùng điện thoại khác mẹ tuyến lấy à, cái hình bên zalo gửi qua bên uh, facebook cũng được bên bên bên bên ở trên ipad của em em không có cài à, à dạ, dạ không sao không sao mẹ tuyến cứ để cứ để em bình thường đi không sao cả dạ dạ rồi yên yên thích cái này mà giờ um, ipad thì em không có cài mấy cái đó ipad để dành cho học nó không có cài mấy cái ờ, mạng đó rồi thôi giống như mấy cô mấy chị con khác cũng được đâu sao mình khác chút không sao không cả sao cả con cũng có nhiều, cũng có nhiều bạn cũng không không không, không cần đổi nha cái này, nha, cái này không quan trọng dạ rồi bây giờ, rồi, bây giờ chúng ta nghe nhạc relax nha hồi nãy giờ, cái vấn đề đổi background mà bị căng thẳng phải không bây giờ nghe nhạc ồ cho em thoát được coi điện thoại em còn hai 21 phần trăm ok rồi, chúng ta có nhớ cắm sạc nha để hồi đến lúc mà quan trọng mà mà mà trao ờ, bằng khen hay ờ, ờ, này kia là nó hết pin là buồn lắm luôn á rồi cô, Rồi, cô Trang xe, xe nhạc chút xíu Rồi nghe, Rồi, nghe nhạc 5 phút chúng ta chơi nè you, are a rồi các con thoải mái chưa cả lớp mình, thoải mái chưa nè dạ rồi rồi dạ ha à rồi rồi rồi bây giờ bây giờ con thấy cũng bình thường như con còn ngồi ở trường và nước đường để bên nào cô một xíu nữa tiếng nhỏ quá cô trang ơi tiếng cô trang, tiếng cô trang nhỏ quá à cô đào ơi mời cô đào lên giao lưu với cả lớp một xíu đi ạ cô đào cô đào cho các con nhảy chicken dance nha ok muốn nhảy nữa nhảy nữa không ready Nina hơi đi cô nhảy không nha cô điện thoại em còn có một mấy phần trăm mà cô ơi um, okay, con có thể đóng xài không em hết nha cô khó hả khó là tí nữa các phần thưởng à, không được phần thưởng cô không chịu trách nhiệm đâu nha dạ đáng chịu có phần thưởng đáng chịu luôn hả để chút để chút để, chút ờ, cần ờ, ờ, xem, xem trông chờ coi tên mình có nằm trong danh sách mình khen không xem mình có nhận được bằng khen không nè ờ cầu trời lệ phật cho con có <laughs> em thôi nha cô em chào mấy rồi bây giờ trước khi chào cô đạt à, à, chào cô chị cô chị thấy cô hương đã xuất hiện cô ơi mở mic mời cô Hương rồi chào các con nha cô Hương chào ờ, Minh Trí nè chào Bảo Ngọc nè chào Gia Phúc Nguyễn đi Nguyên đi cô dạ, rồi chào Nhã Yên cô chào tất cả các con mà nãy giờ các con đã giao lưu với à, em thoát được không cô điện thoại em còn cùng với nào nói bạn nào đời thôi. rậm mà cô à, con tên gì dạ điện thoại còn ờ, em cháu phải bình à, Vậy thằng Hắc đi lấy đồ sạc vô đi con Ờ, ok Dạ vừa sạc nó Vừa sạc vừa học nó cái nữa không cô Con sạc con gắm mà con để ở trên bàn của con á À, con đừng có nghiêng giống như cô cô cũng vừa gắm cục sạc vào máy tính và cô vừa dạy cho các con nè không có nổ đâu không có sao đâu con con cứ gắm vào và con để trên bàn của con á điện thoại nó khác mấy tính dạ à? vừa sạc vừa hợp nó nổ sạc cô mà điện thoại nó khác máy tính đó dạ, cô à thôi cô chào kim ngọc kim ngọc không đổi nền hả con một số một số bạn, bạn đổi không được cô luôn ơi rồi rồi cô chào uh, thúy nè chào nhật thanh một số Bây dạ, bạn em sẽ hết rồi cô không còn nào con mở mở cam cô cùng giao lưu nhé rồi cô chào Hồng Quân Em thôi nhạc cô Rồi cô chào Quỳnh dạ. Ly nè à, Quỳnh dạ, thôi nhạc cô Gia Bảo nè à, Cô chào à, Đan Vương Từ nha Rồi Alo, rồi, hồi nãy giờ các con được nghe nhạc Merry Christmas chưa? Cô giàu Đan Vi, Nhật My nha Rồi, các con được rồi, nghe nhạc rồi. Rồi, có vui không? Ok được. Rồi, cô. Ở nhà các Ôi, con cô. chuẩn bị được à, um, không khí Merry Christmas ở nhà con chưa? Dạ cô Rồi Không được cô Bây giờ bạn, nhà bạn nào? Cô này, cô đang nói rồi chúng ta lên thầy cô không biết nè. à, nhà bạn làm nhà bạn làm cái không biết rồi rồi bây giờ cô hỏi nè các bạn là người tự tin mình sẽ được nhận giấy hoặc là mình sẽ được nhận quà trong khóa học vừa qua bạn nào tự tin rằng là mình có thể nhận được hai món quà trên chúng ta ngõ vào của chat cho cô số 1 rồi cô xem rồi minh trí rất tự tin nè rồi tiếp theo nè rồi kim chi gia hân các bạn khác rồi rất là nhiều bạn rất nhiều bạn ha rồi rất nhiều bạn đã tự tin rằng là mình học rất là giỏi đúng không và sẽ có giấy khen hoặc là mình sẽ nhận được những món quà à, từ các cô đúng không Thôi hmm. cô chào hoàng Nam Cô chào Nam Quỳnh Rồi bây giờ thể lệ Cô chào cô à, Cô dạ, chào, chào cô. cô Rồi chào con. à, bây giờ cô sẽ không... à, Cô chào Tiến Dũng nha Cô chào Tiến dạ, Dũng Sao lúc kêu Xin chào cô cô Trang Sa Đã có gì đằng sau vậy Ông già Noel hả Đã Tiến Dũng ơi con nói mẹ đổi hình nền đi tải cái hình nền về tải cái hình nền về con đổi nhé để cô Hương gửi cho con cái hình nền vô trong cái mẹ nhé mẹ thay cái hình nền cho con nhé con con lựa đổi cho mình nền của mẹ con ơi con ờ, rồi à, còn các bạn khác thì mình lấy thịt nền các con cái nút Zalo của cái cô à, Tiến Dũng ơi cô mới đổi cho gửi vào Zalo của con á rồi bây giờ cô hương hỏi nè các bạn nào à nãy là các bạn hỏi rồi đúng không bây giờ nè thể lệ của chúng ta là những bạn mà đạt tiêu chuẩn để mà nhận bằng khen và à, nhận được những món quà từ các cô đồng hành của các con thì chúng ta cần phải có những tiêu chí ai biết được là mình cần phải đáp những tiêu chí gì thì các con sẽ được nhận quà và giấy khen thứ nhất là vậy là tiêu chí gì à các bạn nào biết không cô mời một bạn phát biểu cô mời một bạn phát biểu là mình học tập như thế nào trong cái quá trình học tập vừa qua thì mình à, tự tính rằng mình sẽ được nhận quà từ các cô thôi cô mời một bạn nhé à, các bạn nào giơ tay và à, bạn nào biết không các bạn nào biết rằng là những tiêu mình đạt được những tiêu chí gì rồi cô mời bạn chí nguyễn cả lớp mình Tôi cũng muốn ra Tôi giật tay giờ vui đi ạ Ờ, Chí Nguyễn ơi con Có thể con mở mic đi con An Nhiên mở cam lên con con à. à. Dạ. Nguyễn Chí Nguyên à, Con mời Nguyễn Chí Nguyên Con thưa cô là con biết Ôi ơi giờ giờ dũng dũng dạ, đang sửa nhớ mà dậu dũng đang sử dụng máy tính này giờ không có hình nền à, hình nền của của con á cô gửi vào cái nick zalo của mẹ à nói mẹ trình ở trong cái nick zalo cô hương gửi vào cái zalo của mẹ có cái hình nền rồi nói mẹ là tải cái hình nền đó về rồi con vào cái chỗ là cái máy camera đó à con con tải về máy của con nhé con lưu vào dạ. trong máy rồi xong rồi à, con bấm vào cái nút là camera cái hình mà máy quay phim á con thấy chưa dạ tại sao không biết con có mẹ đó không con nhờ mẹ hỗ trợ cho con dạ đó cái cái giúp đi ừ, rồi anh mẹ tải tải trang ơi cô dạ, trang dạ. ơi cô trang nghe an nhiên ơi thưa cô là hôm nay cô lê đâu rồi anh cô lên bận việc rồi con à cô lê bận việc rồi nên là hôm nay dạ. các cô sẽ à, cùng à, sẽ giao lưu với các con nhé à, tiến dũng ơi con phải cái đó về rồi con nói mẹ sẽ đổi hình nền cho con nha còn không đổi được cũng không sao hết con rồi bây giờ một bạn phát biểu cho cô hồi nãy cô mời bạn chí nguyên chí nguyên có phát biểu được không bạn nào biết được là chúng ta muốn nhận và chúng ta muốn nhận được à, quà thì chúng ta cần phải học tập như thế nào và cần những tiêu chí gì để các con có thể nhận được quà cô mời minh trí minh trí ơi cô mời con ừ. tiêu chí của con là là nhiều comment nhiều like cho vui đó nhiều, à, à, nhiều comment, học nhanh nhé nào nhiều like rồi sao chúng ta phải học, học nhanh, tập sao? học, ừ. học nhanh nhớ lâu chỉ. biết cách rồi. học khỏi cực nhọc à, và chúng ta phải học tập chăm chỉ nè phải học một cách là học à, làm sao để đạt hiệu quả là học nhanh nhớ lâu đúng không và chúng ta nhớ là à, mỗi à, cái bài mỗi tuần như vậy là các con nhớ là phải luyện tập bài tập nè đúng không luyện bài tập và nộp bài rồi sau đó là chúng ta học thì chúng ta cần phải tham gia vào lớp học đầy đủ vì khi chúng ta là tham gia vào lớp học đầy đủ thì chúng ta mới có thể à, nhận được hết cái giá trị của cái lớp học thứ hai nữa là à, chúng ta có thể là à, mở camera trong quá trình học là chúng ta cần mở camera nha chúng ta cần mở camera nè rồi chúng ta tương là chúng ta ăn say phát biểu cùng nhau xây dựng bài đúng chưa thì như vậy là kết quả của các con học tập như vậy sẽ đạt được kết quả rất là cao vì vậy à, đó là một cái thành tích mà các con đã nỗ lực và đã cố gắng rất nhiều trong cái khóa học vừa qua thì như vậy đó chính là những à, cái cố gắng của con thì sẽ được các cô à, và à, ban tổ chức sẽ gửi những phần quà đó về cho các con và các con cũng nhận được những cái bằng khen xứng đáng với lại à, những cái thành tích của các con rồi như vậy là à, đó là những cái tiêu chí cô hương à, có thể phổ biến cho con các con hiểu được rằng cái tiêu chí mà bạn nào nhận được bằng khen và hoặc là nhận được quà và những món quà đó sẽ được bí mật cho tới khi cái món quà đó sẽ được gửi về về tận nơi nhà của các con còn bằng khen bạn nào nhận được bằng khen thì cô sẽ à, chiếu lên đây và công bố cho các bạn biết rằng là mình có được nhận bằng khen hay không nếu mà mình chưa nhận được bằng khen thì không có sao hết nha không có sao hết tại vì sao mình chưa nhận được bằng khen thì mình cần nỗ lực nhiều hơn đúng không mình có những cái khóa sau à, các cô sẽ dạy lại những cái khóa sau mình chưa hoàn thành được à, cái khóa này à, cái khóa cơ bản này mình chưa hoàn thành thì mình sẽ tiếp tục tham dự vào cái khóa sau để mà mình cùng nhận được cái giá trị và có những cái kết quả học tập tốt đẹp hơn khi đó mình sẽ được nhận giấy khen và sẽ nhận được quà từ các cô rồi à, các con có đồng ý không ta không có gì là buồn và cũng không có gì là à, là tiếng khóc đúng không và chúng ta đã chưa làm được thì chúng ta làm lại đúng không ta chưa làm được lần này lần sau chúng ta làm lại còn những bạn mà lần này có cố gắng có tích cực tham gia xây dựng bài làm bài tập phát biểu hăng say và à, tham dự các lớp học đầy đủ đúng không thì các bạn đã đạt được à, có những cái kỹ năng ghi nhớ tốt thì đó chính là những sự nỗ lực của các bạn và các bạn nhận được phần quà và giấy khen rồi các con mong chờ đang mong chờ là các con muốn biết là mình có được nhận giấy khen không à, bạn nào mong chờ à, giơ tay cho cô biết nè bạn nào mong chờ là xem mình có nhận được giấy khen không rồi sau đây cô Hương sẽ công bố và sẽ trình chiếu lên màn hình những cái danh sách mà các bạn nhận được giấy khuyến và à, trong những cái um, bài tập mà các cô giao về nhà thì có những cái giải thưởng có thể giải nhất giải nhì và giải ba đúng không là những cái giải thưởng nào đó mà các cô đồng hành của các con đã à, ra cái giải thưởng đó thì bạn nào mà đáp đủ điều kiện đúng không đạt được tiêu chí của các cô đồng hành trong cái group của mình thì các con cũng nhận được quà và à, các phần quà đó các cô sẽ thông báo trực tiếp vào trong group của các con nhé còn hôm nay là cô sẽ thông báo những bạn nào danh sách các bạn nhận được giấy khen và chúng ta cùng chú ý vào màn hình nhé chúng ta nhìn lên màn hình cô Hương sẽ chia sẻ màn hình và danh sách các bạn được nhận giấy khen nhé Rồi, đầu tiên nhé, cô mời bạn à, Chờ cô một xíu, cô sẽ quay về trang đầu tiên Rồi, sau đây là danh sách khen tặng cho các bạn đã nỗ lực rất là cố gắng Đúng chưa? À, học tập đầy đủ nè, xây phát biểu nè, xây dựng bài nè Trong lớp học thì mở camera nè, đúng không? Có làm bài tập đầy đủ nè à, thì là cái con sẽ được sao cái, cái điểm sai vậy mẹ cái tim đó là rồi. cái tim và những phần quà hấp dẫn thì sẽ được cái cô đồng gửi cho các học à các bạn đừng có vẽ lên trên à, màn hình của cô chứ ừ, hay vẽ nhiều đạo học thuộc có một vẽ nha cái tim viết là một trăm ba mươi lăm cái tim yêu yêu là một trăm ba mươi bốn cô hương ơi cô hương mở mic lại nha cô hương cô trang hay cô đào khóa màn hình giùm cô hương với dạ rồi dạ rồi đợi đợi cô trang chút xíu ạ à. Rồi bạn nào vẽ lên màn hình nữa vậy? Các son nè, đừng vẽ lên màn hình với khen của mấy bạn Cô nhé. là Hoàng Quân À Hồng Quân hả? Hồng Quân ơi Hoàng Nam Hoàng Nam À Hồng Nam hả? Hồng Nam ơi rồi dạ rồi quá rồi cô trang cô trang quá rồi đang nghe người hợp quá hả con không có sao hết nhé mình có mình có đáp đáp đầy đủ các tiêu chí của cô nãy giờ nói không à, <laughs> mình đáp đầy đủ các tiêu chí thì mình sẽ chọn đồ giấy khen và những phần quà hấp dẫn sẽ được gửi về tận nơi cho các con đúng không rồi danh sách các bạn rồi chuẩn bị nhé đầu tiên là cô xin chúc mừng rồi chúc mừng bạn đầu tiên đó là à, bạn nào nghĩ rằng mình sẽ có à, bạn nào nghĩ rằng mình sẽ có rồi bạn đầu tiên đó là phan hay quá nghĩ an nhiên đang an nhiên đang vậy à, an nhiên đang rất là hồi hộp đúng không rồi cô chúc mừng an nhiên đã nhận được à, giấy khen và đã hoàn thành xuất sắc khóa học rèn luyện trí nhớ cơ bản rồi, à, cô dạ chúc mừng Cả lớp mình, mình vỗ tay chúc mừng các bạn đi con Rồi, cô chúc mừng bạn Nguyễn Phúc Thiên Ân Cũng đã hoàn thành khóa à, Bạn Nguyễn Phúc Thiên Ân đã hoàn thành khóa Rèn luyện trí nhớ cơ bản Rồi, bạn cũng nhận được một giấy khai tư các cô nhé Rồi, cô xin chúc mừng cơ Bạn tiếp theo đó là bạn Cao Hồng Cao Hồng, Ân Thảo Cô rồi. mới ờ, ừ, bạn nói vẽ đi cô. ân Thảo. À, được. Các bạn đừng các bạn đừng vẽ lên bàn nữa nha các con. Bạn tiếp bạn tiếp theo. Rồi bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Nhật Anh. Rồi cô chúc mừng con. Rồi cô cô Trang à, đọc và vinh danh các bạn dùm cô Hương nhé. Dạ rồi. Dạ rồi, cô Trang xin uh, chúc mừng chúc mừng bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Phan Hà Linh. Cô mời cả, lớp cho bạn Hà Linh của chúng ta một tràng vỗ tay nha rồi, rồi tiếp theo chính là bạn Lương Nhã Uyên Cô Trái xin chúc mừng Lương Nhã Uyên đã hoàn thành khóa học luyện siêu trí nhớ cơ bản nha con nha Bạn tiếp, theo là cô Trái xin chúc mừng bạn Lê Mỹ Ngọc Con đã hoàn thành khóa học siêu trí nhớ cơ bản Rồi, Rồi cô Chi xin chúc mừng bạn Mai, Nguyễn Nhã Uyên đã hoàn thành khóa học thuyết trình trí nhớ. Người phía sau. Rồi, Nguyễn Minh chuẩn cũng đã hoàn thành khóa học. À, ở đây là có bạn hoàn thành nhé. Rồi. Tiến tiếp đó là Hoàng Nam. À, Lê Hoàng Nam cũng đã hoàn thành khóa học. Xin chúc mừng con. Rồi, bạn tiếp theo đó là bạn Phạm Lê Nam Phước. Rồi, bạn Nam Phương cũng đã hoàn thành khóa học trí nhớ cơ bản nhé. Chúc mừng con. Rồi, cô chúc mừng tiếp. Bạn tiếp theo đó là bạn Mã Lâm Khả Hân. Rồi, cô chúc mừng con nhé. Bạn tiếp theo đó là Nguyễn Khắc Tiến Đạt. Rồi, xin chúc mừng Tiến Đạt. À, Tiến Đạt à, thì có thể là chưa tham gia đầy đủ nhưng mà con cũng đã cố gắng nỗ lực và con cũng đã à, có tham dự rồi cô gửi trao tặng con giấy khen nha một số bạn nào à, có những cái thành quả à, à, có bạn thì xuất sắc nhưng có bạn thì chưa xuất sắc nên là à, giấy khen của mình là có những bạn đã hoàn thành mà chưa xuất sắc thì chúng ta nha có tí um, phải là tên ai cũng tí xóa đi cho người ta nhìn nữa à, các bạn đừng vẽ lên nha cái đó <laughs> giờ cô cô trang có khóa được không mấy bữa cô trang khóa, khóa, khóa rồi mà sao nó bữa nay tâm la phi nhiều món khóa đó rồi cô chúc mừng bạn chiêu minh nghĩa rồi chiêu minh nghĩa là à, đã học lại khóa thứ hai là các con hôm nay cũng đã học thành xuất sắc quá học. quá đáng thế rồi bạn tiếp theo nha đó là Bùi Thị Kim Chi rồi cô chúc mừng Kim Chi rồi cô rồi à, cô rồi cô đào tiếp theo kinh doanh dùm cô Hương nha Yeah. Cô, Hương cô Hương đang xé nên cô Hương mới khóa màn khóa ấy được cô Hương ơi. quà đã vừa vừa vừa tôi. Thấy là không người ta không ơi cũng không khóa màn không sao à, cô hương khóa màn hình rồi các bạn đừng có vẽ nữa nha đang rồi các bạn đừng vẽ lên để cô vinh danh các bạn chứ đúng không Rồi bạn tiếp theo đó là Bùi Thị Ý Thơ Cô chúc mừng con đã hoàn thành khóa học rất xuất sắc Rồi Nguyễn Ngọc Linh Đan à, Cũng đã hoàn thành khóa học rất xuất sắc rồi, cô chúc mừng Đỗ vâng, vâng, vâng. Ai, Đỗ Khắc Quân cũng học lại lần hai và lần này con đã hoàn thành khóa học rất xuất sắc. Cô chúc mừng Khắc Quân nha. Rồi, Phạm Minh Thư. Rồi, cô chúc mừng Minh Thư. Bạn nào lần đầu tiên học mà chưa xuất sắc thì cứ tham gia tiếp theo không sao hết nha. Con lần thứ hai rồi. Rồi, cô chúc mừng Nguyễn Hồng Quân cũng đã hoàn thành xuất sắc khóa à, rèn luyện trí nhớ cơ bản. Rồi cô chúc mừng con nhé. Chúc mừng Hồng Quân. Rồi Bùi Thị Kim Ngọc. À, Bùi Thị Kim Ngọc cô chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc khóa rồi. Rồi bạn tiếp theo đó là Bùi Phi Lâm. À, hôm nay cô không biết bạn Phi Lâm có tham dự không? Alo Phi Lâm có trong lớp không con? Rồi cô xin chúc mừng bạn tiếp theo Rồi Nguyễn Hà Phương Rồi Nguyễn Hà Phương đã có những cái nỗ lực rất là tuyệt vời à, Bạn đã nhớ được số đúng không? Và có làm bài tập Và trong quá trình học cũng phát biểu rất là tốt Rồi cô mời à, Cô xin chúc mừng bạn Nguyễn Minh Tuấn Cũng đã hoàn thành xuất sắc khóa học Rồi cô xin chúc mừng bạn tiếp theo Đó là Nguyễn Lưu Giang rồi, xin chúc mừng Nguyễn Lưu nha Cuối cùng thì con đã về cuối cùng Và con vẫn có giấy khen Và những phần quà Sẽ được Cô xin chúc mừng bạn tiếp theo à, Bạn Phan dạ. Cảnh Minh Chí Rồi, chúc mừng Minh Chí nha Minh Chí còn rất là xuất sắc à, Các con sẽ à, nhận được những phần quà từ các cô nha Và giây phút cuối cùng sẽ chúng ta sẽ chờ phần quà gì đó là à, từ từ các con sẽ nhận được bí mật cho các quà sẽ cho à, tôi chúc mừng Lê Quang Nhật Mến Lê Quang Nhật cũng thành xuất sắc Lê Quang Nhật từ khi đó à, Trần Kim Ngân Tuần Tân nha thành xuất sắc lộn lộn bỏ thành trí tích rồi, chúc mừng con nhé Mẹ. Con có học nhé. Con không được tiên dương vậy đâu. Cô Hương ơi, cô Trang nhờ cô Hương mở mic của cô Hương lại nha. Rồi, nghe chưa cô Trang? Dạ rồi. Dạ rồi. Alo cô Đào ơi, cô cô Hương xem màn hình cô Đào à, Vinh Danh các bạn dùm cô Hương nha à, hồi nãy là tới bạn nào rồi ha à, cô hương đang vinh danh tới bạn nào rồi nhiều quá nên bỏ mình trí tính rồi cô hương rồi trí tính rồi ok trí tính rồi bạn tiếp theo cô xin chúc mừng võ huỳnh quỳnh nghi đã hoàn thành xuất sắc khóa học nha vỗ tay nào các, các bạn ơi rồi tiếp theo cô Hương ơi Rồi cô Đào thấy chưa cô Hương đã qua rồi Cô Đào xin chúc mừng bạn Ngô Trần Ngô Gia Phúc đã hoàn thành khóa học Rồi các bạn hãy vỗ tay chúc mừng bạn nào Rồi cảm ơn tất cả các con Cảm ơn cô Hương Rồi các bạn đã hoàn thành được cái khóa học cơ bản của mình đây là khóa học cơ bản giúp các con nắm được những phương pháp cơ bản các con có thể áp dụng vào à, những cái, cái bài học của các con à, các phương pháp các kỹ thuật rất là cơ bản để giúp các con học tập à, một cách nhẹ nhàng ví dụ con muốn nhớ một dãy số điện thoại hoặc là ngày tháng năm sinh hoặc là à, những cái dữ liệu tầm cỡ 10 hoặc 20 số là các con đã có được những kỹ thuật cơ bản để các con nhớ à, và tiếp theo à, chúng ta sẽ còn có những cái kỹ thuật cao à, đó là những phương pháp à, khác mà đã được thầy Phong à, giới thiệu ở trong à, tài khoản siêu trí nhớ học đường và à, tên mới bây giờ đó là tài khoản 5 phút thuộc bài à, sau lưng các con đó chính là cái tên của cái khóa học mà à, thầy Phong đã đúc kết rất là nhiều các phương pháp, các kỹ thuật để giúp các con học nhanh, nhớ lâu. Đó, khóa học này có tên gọi là 5 phút thuộc bài. Rồi, bạn nào trong số các con mà à, đã sở hữu được, à, đã rất là may mắn và chúng ta đã sở hữu được cái khóa học này rồi và chúng ta à, đã từng và đang vận dụng à, cái khóa học này vào trong à, các môn học của các con thì các con gõ vào số 1 cho cô nè à, bạn nào đã sở hữu được khóa học này rồi thì chúng ta gõ vào số 1 cho cô và bạn nào chưa sở hữu khóa học này à, gõ vào cho cô số khóc nhất nè rồi số 1 rất nhiều rất là tuyệt vời quá rồi bạn nào chưa sở hữu được thì chúng ta gõ vào số 0 rồi đa số là các con đã sở hữu được cái khóa học này rồi đúng không rồi các con rất là tuyệt vời và đã tiếp cận được à, những cái tài khoản khóa học online nắm phút thuộc bài đã giúp cho các con có được những phương pháp kỹ thuật học rất là tuyệt vời mà thầy Phong là chủ tịch Liên minh siêu trí nhớ Việt Nam đã đúc kết tổng kết lại trong khóa học và cùng lan tỏa đến các con để giúp các con học nhanh nhớ lâu rồi rất là nhiều bạn ha à, vậy là cô thấy đã số hết 90 phần trăm là các con đã có được khóa học này rồi còn bạn này chưa một trăm phần trăm à, bạn nào chưa có khóa học chúng ta gõ cho cô số không nè bạn nào mà chưa có, chưa có sở hữu được khóa học này chúng ta gõ cho cô số không có một bạn à, thúy rồi bạn nào nữa à, khoa à, khoa và tốt chứ con cô nhớ bạn khoa bạn khoa à, khoa chưa có hả cô nhớ khoa có rồi các rồi tiếp theo có ai nữa không à, à, đa số là các con đã có khóa học rồi xin chúc mừng các con nha cô chúc mừng các bạn rồi bây giờ cô sẽ xin giới thiệu ừ. giới thiệu cho các con biết một bạn à, mà đã rất là xuất sắc và à, bạn có thể nhớ được rất là nhanh trong vòng 3 phút thôi là bạn có thể nhớ được 50 số à, và bạn à, rất là có một cái bộ não rất là tuyệt vời à, giống y như là truyền nhân của thầy Nguyễn Phương Phong rồi ở đây các con bạn nào mong muốn mà mình là bản sao và là truyền nhân của thầy Nguyễn Phương Phong thì chúng ta giơ tay lên nè không biết thầy Nguyễn Phùng Phong không thầy Nguyễn Phùng Phong rồi rồi rất là nhiều bạn biết không vì chúng ta sở hữu khóa học thì chúng ta biết à, biết thầy Nguyễn Phùng Phong đúng không là một người thầy có bộ à, bộ bộ nhớ rất là tuyệt vời một trí nhớ rất là siêu phàm bộ não rất là vĩ đại có thể nhớ được à, 500 số trong vòng 15 phút à, và sau đây cô xin giới thiệu à, bạn Võ Nguyễn Tiến Dũng của chúng cũng có được một à, trí nhớ rất là tuyệt vời bạn có thể nhớ được 50 số trong vòng 3 phút bây giờ cô hỏi thử trong lớp mình bạn nào mà nhớ được 50 số trong vòng 3 phút không bạn nào có giơ tay lên cho cô xem rồi hay quá vậy bây giờ để chúng kiểm tra lại nhé chúng ta sẽ xem bạn nào nhớ được 50 số mà trong vòng 3 phút thì à, các con đã qua được cái khóa học đó là cái khóa học level cái khóa học nâng cao đúng không và bạn nào chưa nhớ được thì không sao hết bạn nào chưa nhớ được thì không sao chúng ta sẽ tiếp tục vào học cái khóa đó là khóa nâng cao để giúp cho các con rèn luyện nhiều hơn các cô sẽ đồng hành với các con rèn luyện nhiều hơn để giúp các con có thể sở hữu được thêm những cái phương pháp những cái kỹ thuật mà giúp các con có thể nhớ giống như bạn võ nguyễn tiến dũng ơi cô xin chào mừng võ nguyễn tiến dũng à, à, à chào tiến dũng lên xóm để giao lưu cùng các bạn tiến dũng là một người rất là à, một bạn rất là siêng năng và luyện tập mỗi ngày à, cô mời tiến dũng nha à, để cô spotlight à, cô spotlight tiến dũng lên cho các bạn thấy à, con có thể mở mic đi tiến dũng cô Rồi con giới thiệu con cho các bạn nha Chào các bạn Mình tên là Võ Nguyễn Tiến Dũng Năm nay mình 8 tuổi Đây. Mình học lớp 33 Trường học Phú Thể 1 thân Thiết, Bình Thuận Ba tình điểm đó và mình là Hiếu Thảo, hà Đồng, Trung Thực Các mặt cậu buổi cho mình nha Rồi, hay quá là Rất tuyệt vời Rồi, các bạn À, sau lưng của Tiến Dũng là gì không? Bạn nhìn là sau lưng của Tiến Dũng nè sau lưng của tiến dũng là à, à đó là những cái dãy số và à, những cái à, sơ đồ tư duy mà bạn đã trải qua được cái khóa học nâng cao đó là cái khóa học đã giúp cho tiến dũng có thể có một trí nhớ rất là tuyệt vời và trí à, tiến dũng có thể nhớ được 50 số trong vòng 3 phút bạn nào mà có được à, trí nhớ như tiến dụng là các con phải trải qua những cái khóa học nâng cao và ứng dụng và vận dụng rất là nhiều luyện tập mỗi ngày bây giờ để à, chúng ta cùng thực hành xem à, chúng ta kiểm tra lại kết quả của mình trong cái khóa học vừa qua khóa học cơ bản à, cũng như à, các bạn mà đã từng học với cô rồi đó là bạn tiến dũng đã học qua cái khóa nâng cao rồi thì xem thử kết quả như thế nào nhé rồi chúc về màn hình rồi nhìn nắng vui xuân cô mời tiến chủ và trả con cô cùng nhau nhớ dãy số này sau 3 phút bạn mà nhớ được dãy số này thì à, sẽ rất là tuyệt vời nhận được một phần quà từ cô từ ban tổ chức và các cô nhé rồi cô mời tiến vũ nhìn vào màn hình và tất cả chúng ta cũng nhìn vào màn hình nha cô chuẩn bị xem màn hình và các con sẽ nhớ cho cô dãy số này nhé Rồi cho cô Hương 30 giây nha Cho cô Hương 30 giây nha Cô Hương sẽ mở nha Có thằng thưởng ơi Có cô đó không còn Có thằng Hương Rồi khỏi nha Có thằng thưởng rồi Các con nhìn vào màn hình xem những bạn quá lớn Bạn những bạn có cái câu à, rồi cũng có có được cái sự khác nhau không rồi ba các bạn trật tự các bạn trật tự tức là gì đó quá cô nói cô Giang tắt mic hết nha cô Hương không lại nha à, rồi cô Hương ơi cô Hương cô Hương cô Hương mở mic lại đi cô Hương ơi cô Trang tắt mic hết rồi á cô Hương mở lại rồi bây giờ các con sẽ cùng nhau nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ thực hành cho cô một dãy số này à cô thông báo là con là chỉ mới học những bạn trong đây có những bạn đa số các con là học khóa à, cơ bản đúng không mà bạn nào mà học khóa nâng cao rồi các con sẽ có một trí nhớ khác hơn và tiến dũng ở đây là đã học được khóa nâng cao rồi như vậy chúng ta cùng nhìn vào màn hình để xem bạn nhớ như thế nào nha rồi cô mời tiến dũng và tất cả chúng ta contato tá này cô Hương đã thấy tín hiệu từ Tiến Dũng Rồi cô Hương đã thấy tín hiệu từ Tiến Dũng chỉ mới xong 2 phút thôi à, Chỉ mới 2 phút mà Tiến Dũng đã giơ tay rồi Rồi cô chào con Tiến Dũng ơi Con đã nhớ được chưa Rồi con mở Rồi để cô mở mic cho con nha Tiến Dũng ơi, dạ mở mic đi Tiến Dũng. Con rồi ok, con con mở mic nha dạ rồi rồi ok rất là tuyệt vời đã sau 2 phút mà tiến dũng đã nhớ rồi các bạn nhìn lên màn hình à, nhìn lên màn hình nhé chúng ta có bạn nào nhớ được nữa không rồi có bạn nào nhớ được nữa không rồi hay quá rồi tiến dũng đầu tiên là tiến dũng trước rồi cô mời chỉ ba bạn thôi thứ nhất là tiến dũng thứ hai là bạn trí à, nguyễn rồi trí nguyễn rồi tiếp theo là nhã ý kiến ba bạn đúng không rồi ok rồi con có thể nhìn vào à, các bạn nè các bạn nhìn vào màn hình xem thử là bạn mình đọc đúng không nha cô hương ơi cô hương không cần xem màn hình đâu còn không có ờ. xem màn hình cũng được dạ, hoặc hoặc là kêu ba ờ. mẹ chụp đi rồi rồi cho cho rồi cho rồi tiến dụng tiến dụng nhắn lại tiến dụng nhắn dạ, dạ, lại đọc cho con rồi các bạn đi vào xem là bạn mình đọc đúng không rồi tiếp dụng nhắm mắt lại rồi đọc đi con bắt đầu ba mươi tám chín mười hai hai mươi mười chín hai lăm không năm bốn sáu mười ba mười dạ mười ba chín ba tám mươi mười bốn sáu bảy Đấy, không dính 65 55 10 56 11 45 22 16 21 63 35 thì các bạn nữa tay vỗ tay đủ cho bạn Tiến Dũng mà rồi ờ, cô cảm ơn Tiến Dũng Tiến Dũng sẽ nhận được một phần quà à, từ các cô rồi chúc mừng con rồi bây giờ có bạn nào hồi nãy cô mời một bạn nữa là bạn nào chí nguyễn rồi ok thì chí nguyễn cô mời con chào cô ạ rồi ok cô chào con rồi con sẵn sàng chưa rồi con nhắm lại bịt mắt giống tiến dũng nhé rồi chí nguyễn rồi ok rồi nhắm mắt lại nha rồi con bịt mắt chưa sẵn sàng chưa rồi rồi, rồi bắt đầu ok rồi chị nguyễn đọc đi con con xin phép cô con đọc ừ. ba mươi tám chín mười hai hai không hai mươi mười chín hai năm không năm không năm à, không năm bốn sáu mười ba chín ba tám mươi mười bốn 63 09 65 55 10 56 11 45 22 16 21 65 35 ạ Hay quá Rồi, quá Chị Nguyễn tuyệt vời Con cũng rất là giỏi Rồi, cô mời một bạn Có bạn nào nữa Có bạn Nghĩa Bạn Nghĩa đang giơ tay cô Hương ơi rồi nghĩa nghĩa đúng không hồi nãy có nhã uyên hồi nãy cô thấy có nhã uyên hồi nãy có nhã uyên nhá cô trang nè à. nhã, nhã uyên ờ, cô trang thấy nhã uyên bỏ tay xuống rồi ạ à. bỏ tay xuống rồi bạn tiếp theo là đang phi nhật mi đang phi nhật mi đúng không đó hay quá đang phi nhật mi rồi đây là những bạn đã qua những khóa à, à những khóa nâng cao rồi rồi cô mời à, đang phi nhật mi rồi mở mic đi con rồi cô mời con nha mời con lên sóng nha rồi đen quy nhật mi rất là tuyệt vời rồi bạn nào sẽ đọc bạn nào sẽ đọc đen quy nhật mi à đen quy đọc với nhật mi đọc con con mở được mic chưa bạn nào, đọc lại dãy số thì các con bịt mắt lại nha còn các, bạn còn lại thì nhìn lên màn hình cô hương xe cái dãy số 50 số xem các, các bạn các bạn dò xem không hay không nha rồi Đan Vy dạ ơi con. đọc hay là bạn à, hay là Nhật My đọc nó con đọc cho rồi Đan ờ, Vy à, ông ông Mai đọc xong tới con rồi Đan Vy rồi ok hai chị em luôn quá tuyệt vời rồi bịt mắt lại đi con rồi cô chia sẻ các bạn khác chúng ta sẽ à, do màn hình nhé rồi đọc đi con 30 89 12 rồi hai bạn bạn được rồi tôi ờ, cảm ơn cô rồi bây giờ à, ờ, tôi cô biết là có một số bạn đã trải qua cái lớp nâng cao rồi trong đây nên là các con rất là tuyệt vời và các con có thể nhớ được một dãy số 50 số mà chỉ trong à, trong vòng hai hoặc là 3 phút thôi đó là một điều rất tuyệt vời những bạn nào mà chưa sở hữu được những cái phương pháp học và những cái kỹ thuật của à, cái tài khoản 5 phút lượt bài thì có lẽ là các bạn sẽ rất gặp khó khăn trong việc nhớ dãy số này riêng các con là các con đã được sở hữu khóa học và đã được các cô hướng dẫn à, đào tạo cho các con để nắm được các phương pháp nên các con học rất là à, rất là thông minh và rất là có một cái à, bộ não một trí nhớ rất là siêu đẳng đúng không rồi cô cảm ơn các con nhé có những bạn ở trong đây là đã trải qua hai khóa học rồi nên các bạn rất tuyệt vời tuy nhiên có một số bạn ở trong đây là chỉ mới trải qua một khóa học cơ bản thôi thì các con có thể là chưa nhớ được chưa sở hữu được những hết những cái phương pháp và những cái kỹ thuật à, như những bạn đã từng học cái khóa học nâng cao và đã từng sở hữu cái khóa học siêu trí nhớ học đường à để bây giờ gọi là 5 phút thuộc bài thì các con cũng mình sẽ sở hữu được khóa học này à, giống như các bạn và sẽ được vào học cái khóa học nâng cao giống như các bạn à, bạn nào muốn mình có thể tiếp tục tham gia học giống như các bạn để có được những kỹ thuật nhớ nhanh như các bạn thì chúng ta gõ số 1 cho cô nè rồi bạn nào mong muốn mình sẽ tiếp tục được học những cái kỹ thuật này thì chúng ta gõ vào số 1 để cô biết và cô tiếp tục các cô tiếp tục đồng hành với các con à, số lượng cô xem thử có nhiều không thì các cô tiếp tục sẽ đồng hành với các con và à, các con biết không trong cái khóa học 5 phút thuộc bài này à, rất là nhiều phương pháp và bên cạnh đó cũng có được à, những cái bài tài liệu tham khảo cho các con để các con có thể à, trên, trên trường mà các con thầy cô các con giảng mà các con không có nắm bắt kịp chưa kịp ghi chép chưa kịp nhớ à, và không kịp hiểu vì có thể là lúc đó mình chưa tập trung hoặc có thể là à, các bạn à, à, chưa có thể nào nắm bắt kịp thì sao khi các con sở hữu được cái khóa học năm phút thuộc bài này tại nhà thì các con có thể dễ dàng giống như là một gia sư một giáo viên tại nhà của các con có con có thể mở khóa học ra và các con xem trên đó cái bài học nào mà các con không hiểu à, ví dụ hôm nay con học toán không hiểu con học tiếng anh không hiểu thì con sẽ mở ra con xem và có giáo viên sẽ đứng và giảng dạy lại cho cái con hiểu giống như là cô giáo của các con ở trên trường à, một điều tuyệt vời giúp chúng ta có thể tự học ở nhà bất cứ lúc nào và à, các con có thể lắng nghe một số bạn mà đã sở hữu cái khóa học này rồi và các bạn hiện tại cũng đang tham khảo cái khóa học này cho cái việc ứng dụng bài học của mình ở trên trường rồi cô mời một bạn bạn nào đã sở hữu cái khóa học này rồi có thể chia sẻ giúp cô rồi à, cô mời một bạn có thể chia sẻ mà mình thấy rằng là mình đang sử dụng cái khóa học này à, cái khóa học 5 phút thuộc bài này mà ba mẹ đã dành tặng cho các con mà các con sử dụng các con thấy là hữu ích à, thì các con có thể chia sẻ cho những bạn khác chưa được sở hữu à, hoặc là các bạn khác có thể tiếp tục đồng hành với à, với lại các cô của mình cô mời một bạn chia sẻ nhé à, có bạn nào không à, cô mời à, nhật my lên rồi nhật my đang lên sóng cô mời nhật my chia sẻ luôn hồi nãy là đang vi đúng không thôi cô mời nhật my chia sẻ chia sẻ cho các bạn là khóa học của à, 5 phút thuộc bài này giúp cô lợi à, có được những cái lợi ích như thế nào vận dụng như thế nào rồi cô mời con rồi con mở mic rồi đó, Lan à, Nhật My ơi Dạ, con xin chia sẻ khóa học này giúp hai chị em con nhớ các môn học dễ dàng hơn, giúp chúng con học tốt hơn, có tài liệu cho chúng con tham khảo mỗi ngày, giúp chúng con rèn luyện nhớ những bài học nhanh hơn và chúng con có thể tóm tắt những bài học của mình qua sơ đồ mind map đầy sắc màu chúng giúp chúng con dễ nhớ hơn qua một khóa học siêu trí nhớ chúng con rất thấy rất có hiệu quả qua việc nhớ bài nhanh hơn giúp chúng con khỏi cực nhập mỗi khi mà ôn thi hoặc là học bài để thầy cô dò chúng con rất biết ơn thầy okay, rất là tuyệt vời rồi, cô hỏi nè, à, hai chị em ở nhà con là con đang sở hữu à, một khóa học, một tài khoản hay hai tài khoản? Hai chị em là sở hữu một tài khoản hay hai tài khoản? Mở mic lên. oh, hai tài khoản luôn, rất là tuyệt vời. Đang mở mic lên chị em đi con. Hai... Rồi, à, như vậy là à, chúc mừng hai con đã à, có được cái khóa học này và có được những cái phương pháp học rất là tuyệt vời vì vậy đó là lý do các con đã có được những cái trí nhớ có được trí nhớ rất là tuyệt vời đúng không các con nhớ được một cách là nhanh so với cái dãy số mà chiếu lên bảng có những bạn mà chưa có học được những cái kỹ thuật này chúng ta rất là khó nhớ rồi bây giờ cô hỏi nè những bạn nào mà muốn là chúng ta tiếp tục được sở hữu cái khóa học này và tiếp tục được học cái khóa nâng cao à, thì chúng ta nhớ là à, chúng ta cần phải à, nói với ba mẹ mời ba mẹ bây giờ cô hỏi à, các bạn là ba mẹ bên cạnh không à, hôm nay ba mẹ các bạn có tham dự không các bạn à, các bạn các con có mời ba mẹ tham dự cùng với các con à, cô chào à, em chào tất các phụ huynh đang đồng hành với lại các con của mình nha rồi xin chào quý phụ huynh rồi à, em rất là vui à, khi mà có thể giúp được các con nhớ được những cái à, con số này một cách rất dễ dàng và giúp được các con có thể hiểu được những cái phương pháp những cái kỹ thuật mà giúp con sở hữu được à, những cái à, bài học nhớ một cách rất là tuyệt vời à, sau đây là em à, sẽ có một cái chi tiết nhỏ là em thông báo với lại quý phụ huynh mình và tất cả những quý phụ huynh những à, bé nào, học sinh nào mà mình chưa có khóa học thì mình sẽ liên hệ với lại à, các cô đồng hành để mà đăng ký khóa học cho các con à, thì ở đây em cũng phổ biến sơ về cái khóa học của mình là à, mình ở đây mình có một cái à, khóa học đó là khóa học chọn đời là sử dụng cho 12 năm à, sử dụng trọn đời 12 năm như vậy à, là các con có thể sở hữu một khóa học nhưng mà chúng ta được sử dụng trọn đời còn khóa học thứ hai đó là à, khóa học đó là khóa học lớp à, là chúng ta đăng ký một lớp thì chúng ta sẽ sử dụng được một năm và hai cái giá ha, à, hai cái mức đăng ký và cái học phí của hai cái khóa học này nó là khác nhau hai cái tài khoản học ha đây là hai cái tài học khoản học online để mà chúng ta có thể học bất cứ lúc nào tại nhà thì hiện tại đang còn học viện của mình đang có chương trình khuyến mãi là mua hai tặng một rất là tuyệt vời trong cái mùa Noel này để giúp các con có thể sở hữu được bạn nào chưa có khóa học thì giúp các con có thể nhận được cái quà tặng từ học viện học viện đó là học viện tâm trí lực do thầy Nguyễn Phùng Phong à, là chủ tịch hội đồng quản trị và thầy rất mong muốn lan tỏa cái khóa học này đến cho tất cả các học sinh trong toàn quốc của chúng ta nắm được các phương pháp học nhanh nhớ lâu vì vậy thầy quyết định là à, sẽ nhân cái mùa Noel này sẽ gửi tặng cho các con nào mà chưa sở hữu được khóa học hoặc là tất cả những người thân bạn bè của các bé và các phụ huynh ở trong đây đó là một món quà là mua hai tặng một có nghĩa là giá của mình bình thường à, của một khóa học cái là phí của các khóa học online bình thường là 2 triệu 368 ngàn nhưng hôm nay chỉ còn lại và nhiều phụ huynh mà mình mua chung mua hai tặng một thì là cái giá của mình khoảng 1 triệu 6 à, tầm cỡ 1 triệu rưỡi 50 thôi chưa tới 1 triệu 6 thì giúp các con có thể sở hữu được cái khóa học này đến trọn đời 12 năm học còn quý phụ huynh nào mà thấy rằng mình muốn à, à, có thể dành cái khóa học này để mình tặng cho những người thân bạn bè con cháu à, có thể là mình dùng thử thì mình tặng có thể là mình tặng tài khoản lớp là học một năm thì là à, chỉ sở hữu à, một năm thì năm sau mình muốn đăng ký tiếp thì mình đăng ký nhưng mà à, cái lệ phí của nó là à, nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với lại cái tài khoản viết tài khoản viết mình học 12 năm thì mình đăng ký cái tài khoản một một năm tức là học được một lớp thì cái giá của nó à, là 333.000 đồng rất là à, nhận được nhiều giá trị quà tặng từ thầy Nguyễn Phùng Phong đang trao quà cho các con chỉ có 333.000 thôi là các con có thể sở hữu được cái tài khoản học à, và chúng ta học một năm ví dụ như con của chúng ta hoặc là bạn bè hoặc là người thân à, các bạn học sinh nào mà học lớp 3 thì mình đăng ký lớp 3 học lớp 5 mình đăng ký lớp 5 và mình học được một năm à, là mình chỉ mất một khoản phí rất là nhỏ thôi à, là chỉ có 333 33 ngàn nhưng mà à, nhận được rất là nhiều giá trị từ cái khóa học online 5 phút thuộc bài này đó là các con sở hữu được một cái kỹ thuật ghi nhớ rất là tuyệt vời giống như các bạn hồi nãy giờ đó à, quý phụ huynh và các bạn thấy à, những cái bạn mà đã có tài khoản rồi thì các bạn sở hữu được cái kỹ thuật ghi nhớ rất là tốt và cái phương pháp học ở nhà cũng rất là tốt giúp cho cái con nhìn một dãy số mà bình thường các bạn không học theo phương pháp này sẽ rất là khó nhớ đó, đó là một điều tuyệt vời mà ở đây là đã có được những cái kết quả thực tế à, mang đến từ các bạn học sinh của chúng ta vừa qua đã thể hiện được cho các bạn học sinh và quý phụ huynh của chúng ta đã nhìn thấy à, đó là em đang phổ biến à phổ biến như thế nhưng mà phụ huynh nào mà có thể là à, chưa nắm rõ thì mình có thể liên hệ với là à, cô đồng hành phụ trách à, của các con của mình để chúng ta à, tìm hiểu thêm thông tin và ở đây em phổ biến thêm một thông tin nữa đó là những bạn nào đang học lớp cơ bản mà các con cảm thấy các con chưa nắm hết được các kỹ thuật các phương pháp ở đây là chỉ có kỹ thuật cơ bản thôi nha lớp cơ bản rèn luyện trí nhớ thì chúng ta chỉ học những cái à, kỹ thuật cơ bản à, rất là cơ bản để giúp các con nhớ được những dữ liệu à, cơ bản thôi và à, những bạn nào cảm thấy là mình chưa nắm được chưa hoàn thành cấp cơ bản thì chúng ta có thể à, tiếp tục tham dự vào cái khóa đó là cái khóa tiếp vào cuối tuần này đó là thứ bảy và chủ nhật vào lúc 7 giờ 30 thì là à, các cô sẽ khai giảng một khóa học mới để giúp cho tất cả học sinh của chúng ta nắm được cái phương pháp và cái kỹ thuật ghi nhớ một cách cơ bản và khóa học cơ bản này hoàn toàn là miễn phí dành cho trao tặng cho tất cả học sinh của chúng ta để giúp cho các bạn và những cái à, à, những cái bạn học sinh khác là có thể là bạn bè của các con các con có thể mà mời các bạn ấy vào học cùng với chúng ta để nắm được những kỹ thuật cơ bản à, đây là à, cái khóa cơ bản nên là các cô sẽ dành tặng cho các con và không thu phí à, và bạn nào đã hoàn thành được cái khóa học cơ bản rồi và chúng ta muốn tiếp tục để sở hữu được những cái kỹ thuật và những cái phương pháp ghi nhớ nâng cao hơn ở cái lớp nâng cao à, thì chúng ta tiếp tục đăng ký ở à, cái khóa đó là cái khóa nâng cao cùng với các cô đồng hành và ở đây những bạn nào à, đã sở hữu được cái tài khoản lớp một năm à, thì các con sẽ nhận được một món quà à, đó là à, các con được giảm 50 của cái khóa học nâng cao này à, khóa học nâng cao này chúng ta à, có một cái mức phí đó là 468 ngàn nhưng mà bạn nào đã sở hữu tài khoản lớp một năm trước đây thì các con sẽ được giảm 50% và các con chỉ cần đóng 234 000 234 000 để làm gì? Để các con có, cái cô có được những cái khoản phí để các cô cuối khóa sẽ trao quà cho các con hoặc là trong quá trình học là các cô có được cái khoản phí để trao những cái giải, à, à trao những cái phần thưởng để giúp cho các con có được những cái động lực à, cái động lực để các con trao những cái quà đó tới cho các con các con có động lực để cùng nhau chúng ta cùng học tập và phát triển tốt à, còn bạn nào mà sở hữu tài khoản vip rồi đúng không tài khoản vip rồi thì chúng ta được học miễn phí trong cái khóa nâng cao nha và bạn nào ở đây chưa có tài khoản thì chúng ta có thể liên hệ với lại cô giáo viên đồng hành để đăng ký một là khóa học à, tài khoản viết là chúng ta sẽ được miễn phí học khóa học nâng cao và bạn nào mà có tài khoản lớp thì chúng ta được giảm 50% chúng ta chỉ cần đóng 234 ngàn để chúng ta tiếp tục được học cùng với các cô và sở hữu những cái kỹ thuật cái phương pháp rất là tuyệt vời để các con có được những trí nhớ rất là siêu đẳng à rồi các con có hiểu được những cái khóa học và những cái thông tin phổ biến mà hồi nãy giờ cô cô đã à, gửi đến các con chưa à cô hỏi bạn nào tiếp tục học muốn tiếp tục được học với lại các cô đồng hành mà mình chưa có tài khoản thì à, mình nói với ba mẹ à, sẽ liên hệ với cô đồng hành để có thể đăng ký khóa học cho mình hoặc là mình sẽ đăng ký tiếp tục học cái khóa nâng cao nha rồi à, tiếp theo đây là ừ, cô sẽ nhường lại mic cho cô Trang nha cô Trang sẽ giao lưu cùng với các con và chúng ta sẽ có một lời chúc mừng nhau vào buổi Giáng sinh à, và à, chúng ta có thể là sẽ còn gặp nhau rất là rất là nhiều nữa rồi cô Hương mời cô Trang nha Dạ rồi, dạ cô trang xin chào à, các cô, xin chào tất cả các quý phụ huynh và tất cả các con. À, à dạ, dạ. rất là biết ơn à, các phần chia sẻ của cô Hương cũng như là cô Hương đã vinh danh à, những cái bạn mà đã đạt được những cái thành tích à, trong cái khóa học và vượt qua của chúng ta đó là cái khóa rèn trí nhớ cơ bản thì cô Trang và tất cả các cô cũng phụ huynh xin chúc mừng nữa một lần nữa chúc mừng các con nha và um, ngày hôm nay thì ờ, ờ, các ờ, cô đại diện cho ở bên cái lớp đồng hành đó các cô vừa rồi cũng cũng chia sẻ những cái phần quà đặc biệt những cái chương trình đặc biệt mà thầy phong ở học viện tâm trí lực cũng gửi dành đến cho ba mẹ cũng như các con thì mọi người hãy xem xét và tranh thủ để nhận cái phần quà của thầy phong ạ dạ dạ dạ. à. dạ rồi à, các con ơi thì hôm nay là cái buổi kết à, thúc à, khóa của chúng ta và cái buổi lễ tổng kết cũng như là trao bằng khen và phát thưởng cho các con thì à, à các con, các con có thấy vui không hồi nãy giờ nhìn thấy tên của mình được vinh danh lên thì các con thấy thế nào bạn nào vui giơ tay vẫy vẫy cho cô À, à rồi thì à, à, đó tức là tất cả những cái gì là sự vâng, vâng, vâng. nỗ lực sự cố gắng của các con cùng với ba mẹ mà hôm nay kết quả đó là xứng đáng cho các con còn bạn nào chưa thấy tên mình trong cái danh sách hôm nay thì các con cũng đừng có buồn nha không sao cả chúng ta có thể còn gặp lại nhau và còn cả một cái hành trình à hạnh phúc không phải là điểm đến nha các con mà hạnh phúc chính là hành trình ha qua một cái hành trình trải qua các con có những cái niềm vui niềm hạnh phúc như thế nào đó mới là quan trọng còn cái kết quả thì nó chỉ là một một một phần nỗ lực thôi nếu lần này chúng ta chưa đạt chúng ta nỗ lực tiếp tục đến một lúc các con sẽ đạt được những gì mình mong đợi nha rồi bây giờ cả lớp mình cô trang xin phép xe nhạc à, nghe cái à, nhạc merry christmas chút xíu nữa rồi chúng ta sẽ mở mic lên chào nhau và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở à, các khóa học sau nha rồi cô Trang xin phép các à, cô và các bạn cô Trang xe nhạc một xíu ạ. À. Rồi bạn nào mà à, có được à, những cái phần thưởng à, mà à, tự tin là mình sẽ nhận được và các con được vinh danh đó có những bạn sẽ được phần quà từ các cô và có những bạn có thể là chưa nhận được thì không sao hết các con sẽ tiếp tục nỗ lực và từ từ các con sẽ nhận được quà nha và những món quà đặc biệt sẽ được gửi về tận nhà cho các con rồi chúng ta cùng nhau và chúng ta à, nghe nhạc xong chúng ta sẽ tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại sau nha We will make you America cũng trễ rồi cô trang ơi dạ. chúng ta mở con và chúng ta cùng nhau dạ, cũng là để dạ, chụp hình dạ dạ, dạ. cũng là cũng là khép lại cái chương trình lễ tổng kết hôm nay của chúng ta à, bây giờ cả lớp mình thả tim để các cô chụp một tấm hình lưu niệm của cả lớp mình nha rồi cô rất là biết ơn ba mẹ đã đồng hành với các con và rất biết ơn các con cũng đã có được có à, tham dự được cái khóa học à, buổi lễ tổng kết ngày hôm nay à, bạn nào mà chưa hoàn thành được khóa học cơ bản các con cứ tiếp tục tham dự vào khóa sau được khai giảng vào ngày 18 thứ bảy và chủ nhật tuần này vào lúc 7 giờ rưỡi các cô đồng hành sẽ gửi thông tin khóa mới vào trong group của các con các con chưa hoàn thành thì cứ tiếp tục học bạn nào mà đã hoàn thành rồi thì chúng ta à, muốn đăng ký học khóa tiếp theo thì các con cũng liên hệ với lại các cô đồng hành để chúng ta được học với các cô sở hữu được những cái kỹ thuật và phương pháp à, nâng cao hơn để giúp cho các con có được những cái phương pháp học rất là tuyệt vời để áp dụng vào môn học của các con như này. Rồi, thì chúng lên đi. Dạ rồi, dạ rồi, rồi tôi đã chụp xong rồi ạ. À. Rồi, bye bye. Tạm biệt cả lớp nha cô Hương chúc các con cùng gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc rồi cô tạm biệt các con cô Giang xin, chúc các cô, các quý phụ huynh và các bạn sẽ có một à, đêm, à, à, thật là vui vẻ, ngủ ngon và có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình mình ạ. xin Rồi, dạ, dạ, dạ, mở mic lên đi, chào nhau nè. Mở mic lên đi các con, chào tạm biệt nhau. Cô Đào. Rồi, tạm các con đào xin chúc ờ, tất cả các phụ huynh và tất cả các con một buổi tối ngủ thật ngon rồi cảm ơn cô đào rồi bye bye tạm biệt cả nhà nhé chúc các con thật là vui vẻ